cần mẹ rồi. em đã thực chào các anh, à, anh em nhé, lâu lắm rồi à, không lên sóng màn hình với các bác hôm nay à, anh em đã thực lại quay lại với các bác nào chúng ta cùng à, đi theo chân giá thực để khám phá một cái hang có rất là nhiều chuột nào xin mời các bạn đi theo tôi nhé anh em mình đi thôi đi thôi nào anh em xịt rồi xịt rồi này thôi đâu xem à cao su dần chữa à? ừ. quả này gỗ quả này quả gì quả đấy quả bắn chim hai quả này ăn bao nhiêu con chuột rồi đấy các bạn nhé có gì đinh hiền các bạn này các bạn này các bạn nhé mười ba Uhm, ừ, quyền, súp nhỉ Này có muối ớt thì ừ, Ăn vào đấy ừ. Mời các bạn nhá Bạn một câu ạ Wow, anh em đi qua Ôi của mận đầu mùa mận đầu tiên của mùa đấy mà đây nó đây là gì lá nương các bác nhé lá nương của anh, anh em đồng bào người thái ở trên này bản đạt này thì người hiểu sâu sắc về những cái khu vực này biết hết từng ngõ ngách một anh em chúng tôi thì thỉnh thoảng đừng đi theo chân thôi bị bám bít. <laughs> đường bên kia là rừng thông à đã ơi dạ. đường bên kia là rừng thông à này các bác này các bác à, nhìn thấy không đấy lên đỉnh tí thôi thì sẽ cho các bác xem cái khung cảnh của rừng thông Mộc Châu Cái này nghe bảo rất là nhiều chuột ừ, Chỉ có bí mật những người biết Đấy phóng xa xa tầm xa xa kìa các bác kìa Đường vào rừng thông kìa Nhưng mà có vết người lên rồi Vết người lên rồi à? Vết mới Vết mới à? Đâu biết đâu Vết chân thôi mà Chân người không biết như nào Hang này chung có thế thôi chung kia là cái càng ờ, ờ cái càng vùng vùng quay của rừng thông kìa xa tít tận bên kia kìa đấy xa quá tôi không zoom lại được cho các bạn xem đến hang nữa cái cửa bí mật này nhưng mà ừ, cửa hang đây đấy các bạn này bé đứng mình người chui này thì bây giờ phải chui ra thôi thì dùng dùng kia hàng thật có đẹp tóm rồi xong đấy thôi đẹp chưa các bạn này trời hôm nay lâu lắm mới được hưởng nắng như này nhá còn đầu <laughs> toàn đỡ mù nhỉ à, <laughs> thế tính chưa nhìn dốc chưa toàn nương bận của họ này đẹp chưa hôm nay hưởng nắng đấy tiếng cả tiếng gà gáy gà trên này họ nuôi thì quá ngon luôn Kita. đơn quá là lấy cái xích này quấn vào cái lốp xe này thế là bắt đầu đi đó. Ờ, cái này là nó ngoằm vào ờ, nó ngoằm vào cả cái lốp xe đấy, đấy. thế là khi nào nó trơn trời mưa trơn rồi mình đang đi như này mà mưa xem có mà khóc ra tiếng mán không đi được đâu nên cái này cái quan trọng nhất trong chúng tôi là không có gì ngoài thứ nhất xăng phải đầy bình thứ hai là cái món này chúng tôi mới dám đi vào rừng sâu như này các bác nhé đi đường trơn như này den pinan Không vào được chỗ cháu xoay đèn này à? mất rồi cả ngày vào hang bây giờ mới được một em đây một em chuột bạn đây này này thì phải đun nước nóng nước sôi đi để làm lông cho nó sạch chuột nha chuột bụng trắng nha các bác nha đun nước lên là nó vặt lông vặt lông tí xong thui vàng ươm nhá chuột này anh có hay ăn hay được ăn mình uh, đi suốt và mua lần này dịch giã thì thì, thì thì không ấy lần trước là, là hay uh, đạt hay đi ấy được ăn thôi thời gian vừa rồi dịch giã mình không đi cùng nhau ấy không ra được video không quay được gì thực ra cũng được ăn suốt mà vẫn quay suốt mà em uh, lâu lắm mà không ăn đấy hôm nay thì rất là tuyệt vời rồi phải ba bốn tháng thì không ăn chuột này hôm nay à, anh em mình làm món gì đấy món tí mình nấu hoa chuối thôi nấu à, trên nương lấy hoa ừ. chuối về xong rồi nấu thôi tí làm sạch đi thui sạch đi và ươm đi là bắt đầu thui cho nó cứng vào bắt đầu làm mấy thôi cuộc sống ở đây à, rất đáng sống nha anh em nhé rất bình dị rất bình dị em suối chảy dốc rách anh em thì bà Nguyên con anh em đoàn kết các chị em mình đang làm uh, ờ, măng vừa đi hái măng về ờ, chứ còn ờ, anh làm cho em sao đây người này làm ăn được người kia làm ăn được với trời nha đúng hợp nó khác hơn dùng ờ, ờ, bút bút ờ, củ măng ấy, nhẹ nhàng thế mạnh mạnh tí chứ vào cái gai của cái lá kia đau rách tay luôn cho hai thằng kia ra gửi xe buýt ra chưa? Ra rồi. Làm gì có xe buýt được quá, hôm qua thằng kia để mãi đến mấy giờ? Hai giờ ba. Sáng nay làm ra đầu cả buổi sáng rồi Xe đâu? Nhưng nó không chạy nữa sao? Có chạy nhưng mà nó ít lắm. hình như là đâu chỉ có nó chạy hạn chế. Mang bây giờ bao tiền cân em? Vậy là nó cũng không còn khách đi nhiều. Có bán đâu? Ừ, em vừa đi lấy về à? hái cứ hái ở chợ tôi lấy về đấy đùa làm gì bà này máu lắm được thế cho anh bám càng anh quay phim hôm nào hẹn hôm nào thứ bảy chủ nhật rảnh ba nhất là 30 tháng 4 1 tháng 5 kìa hôm nào đi thì đi vào chỗ ấy đây thôi cho nó gần ở đâu vào đường vào ấy anh trung đường vào mình um, đi rừng ấy à mình đi lấy uh, à, lấy chuột đây này à cái chỗ anh em mình năm ngoái mình đi bắt sâu măng này ờ đây cạnh đây đấy mà mang đắng này ừ. ôi lấy rượu lấy ấy đi rượu gà đi hôm nay hội ông hùng cũng chả thế à đi đào măng đào măng thì bán chim em bốn giờ chiều mới về củ đến sâu đấy Thái mang lên là cái nướng ờ, cả nướng à? Thì giờ Thái mang hầu như toàn nướng mang ở rừng ăn no rồi gì. Đấy, có sâu mang ngay Sâu này không Đây Không to. Đây đây. Măng tre, măng Cái cà cá Như nhau, ngon như nhau Như nhau Chuột cống anh ăn rồi đấy Thịt cống á? Ừ, ngon, nó béo thôi rồi. Nó có mùi không mùi bằng chuột anh, rồi. Anh ăn chuột ờ, bệnh viện này à? Đó, chuột ờ, ở dưới 90 rồi. Ở nhà 90. Rồi, hôm hôm nào đi ờ, Bạch Mai ấy nhỉ? <laughs> chuột chắc bằng con mèo nhỉ. Có bằng cái này nhỉ? Ừ, <laughs> bằng cái này, bằng bắp chân này. Anh ở về Đức cũng thế. Ừ. Thấy nó ban ngày nó cũng chạy qua rồi. Ừ. Của mình thì ờ, Bữa ăn hôm qua hôm kia mang à? Ăn nữa. Ăn xào, ăn luộc. Xào luộc các kiểu. Mang làm được mấy món. Cái thì đốt, cái thì xào, cái thì luộc. Cái thì... Ờ, à, gửi được rồi. Thui, thui lại cho sạch. vàng ươm và nhiều thơm vừa và thơm thế nhỉ vui không người đã tí thì ăn thì còn phê nữa chảy nước miếng anh à Vui không đã chảy nước miếng đi đi ơi ao ao ao to này này bắt cá nướng dơm ăn bắt cá rô ấy anh cứ xem cái clip uh, của cường là mấy chơi làm cái cá bóng đêm chứ bọn nó ném cả đống nó ném vào em cá đấy ngon đấy ừ. vì hắn làm cá vượt cá cá chui cá vượt thế này cá vượt ờ, nhưng mà đấy là bọn trẻ con nó tự bắt nó tự làm ừ, nhưng mà cái, cái ao cá đấy ngon ừ, cá đấy chỗ ấy đẹp lắm nhá chỗ đấy nhìn săn mây hết cái khu ấy luôn lên ấy đi lên lên lên lấy cho bố quả hoa chuối ở trên nương chuối đi gần đấy thôi mà ngay ở đấy là có thôi mà phi xe lên lấy về để bố nấu chuối thì, ờ, nấu nấu thịt chuột mừng 27 tháng 2 của mẹ mày <laughs> mèo phải ăn chuột <laughs> bố bố mày hôm nay săn được con chuột săn được con chuột to về về là hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam rồi này chống dịch vợ vất vả tuổi mèo ấy phải tìm bằng được con chuột đấy các bạn thấy chưa kỳ công lắm chứ yêu vợ yêu vợ không phải là cứ hộp xoáng kim cương thôi nhá yêu vợ là nấu vợ... những bữa ăn ngon đúng không vợ vâng. tuổi mèo đấy là phải quyết đi rừng săn chuột bằng được để tặng cho vợ ngày 27 ờ, tháng 2 đấy Ê. món món quà này món quà, món quà này, này vô giá món quà này chị em ở đồng bằng có nuốt nổi <laughs> nhưng anh em tôi đây là đặc sản đấy không, không ờ, có tiền không mua được đấy. Thế bây giờ kiếm đâu ra cây con chuột đá này Đi cả buổi Đi từ lúc mấy giờ nhỉ? Đi từ uh, ờ, 2 giờ 2, 2 giờ hơn Đủ lẩu phết nhỉ Đâu ờ, mà Làm, làm cho nó kỹ chứ Làm cho Ôi ôi Đây này Thui xong rồi nhá ấy đi chọc ngoài kia luôn Khanh Chọc cá ngoài kia để ấy luôn hả rửa qua thôi mà cái đấy tí đốt rồi mà không, đốt mà đốt, luôn mà em que xiên vào thôi mà ờ không cần rửa cũng được mà rửa để tí, tí nó dính ở đấy vào cái đấy tí nó cũng mình đốt rơm nó ấy mà đây các bạn nhá chuột vàng ươm nhá bạn Nhung vừa phi tít quá mẹ tí nữa qua biển <laughs> qua biển này <laughs> qua biển này gặp lại cái gì cái gì cái nào dạ dày nó ờ, dạ ruột nó thì ấy rồi cái món dạ dày này mà không ăn thì để tối anh ăn nhá không ăn ruột em vào lương sơn để nguyên bộ luôn để lấy kéo cắt ra mỗi thằng một khúc cầm gì em lấy cái gì bóp lấy nồi á à? Không cần phải ướp đâu mà Đặt vào nó, bẩn nó mà à. Cháu về tí đây nhá ừ? Về tắm à Ờ, chuột này nhưng mà ăn đấy đã à? ăn cá đã chuột này làm gì đây tí lấy hoa chuối kia quả hoa chuối kia đây chuối hoa chuối ừ, chuối mà chuối chứ cá này đốt cá đốt ăn luôn hả cá anh em rồi mấy anh em ăn cá đốt đây hoa chuối đây các bạn nhé nhá à. không hề đáng yêu <laughs> mà lại còn xấu xí trang ra mới nói ấy ờ, chứ còn ờ, quay không nhìn thấy mặt gì đâu đây là nước muối ngâm nước muối nha các bạn nha ngâm nước muối về rào sắc thái sướng đang quay nha kênh giã thực lại tiếp tục hoạt động nha nghỉ sau một thời gian nghỉ dịch anh em lại tiếp tục đồng hành sau này còn làm cameraman cho chú nhá hả làm không ừ. có theo đi nước ngoài không có rồi chúng tôi sắp đi nước ngoài rồi chúng tôi sẽ đi nước ngoài á à, phóng viên sắp ờ, <laughs> mục châu à một châu ừ không ấy đây sóc đây nhưng món này chỉ chú hiền làm thôi thành là thành thành viên thành viên mới của này chuột, chuột vừa đi rừng à? nào nào thành viên mới à? bắt đường ấy sóc chung <laughs> tí cho xem mấy cái cái sóc ừ. sóc dạ, thành viên dạ, mới dạ. làm ừ. lấy thịt chuột lên xem nào con làm sao mà biết thịt chuột là gì? Thịt chuột là con chuột đi. Đấy kia kìa. ơi, thôi chuột thì con không được lấy đâu. Ôi trời này cầm lấy. Thế thì không. Ơ mất rồi. Thế mà không hỏi. Đây. Được cá chưa? Được cá rồi. Được cá nha anh em nhá. Ờ. đây con trôi à? Trôi trôi chuối trôi này nướng này nướng ừ, tuyệt vời rồi nướng danh nhỉ ừ. ừ. nướng danh nướng rơm thơm phức luôn mỗi con này à ra mỗi rồi ôi dồ lưới này rách quá lưới này rách quá mà lấy mấy không khả ao đấy hả <laughs> ôi nhảy ra mất rồi. À? và đàng hoàng này nhớ chuột cốm rồi này phải biết bước tám đi con chài khi dễ ăn hơn đấy lưới rách tê tuổi, lưới này rách quá bé thì cũng vào nồi đây anh thanh ờ, nè của hai con lúc luôn này lưới ờ, bị ấy thôi không hỏng ờ, tính nhiều lắm tí làm quệt nữa trôi này chắc vừa thả phải xuống lấy cái trôi cho vừa thả thả giống rồi à? không cái trôi nào cũng nó cũng lâu lớn phết nhỉ bếp bếp phải được cái lưới dưới anh chị hôm nọ mang xuống hôm trước đây còn gì nữa nhỉ hôm mình ăn cơm ừ, đấy còn được con to to ờ, đây đây rô rô rô ủa con kia rô tiếp rồi rô tiếp ok không được không được nói chung thì con bé thôi đấy cũng ăn. Bé. Ủa. Được. Ba phát. Nhiều trôi vết nhỉ? À? Nhiều. Nhiều mà, nhiều trôi mà. Nói chung là cá gì cũng phải thả ở chép à. Để nó ăn theo tầng đấy mà. Ừ. Cá chấm thì ăn tầng trên, trên. trôi thì nó ăn tầng dưới. Cứ thế. còn đấy. Con này rồi. Con này đủ ăn. Ui rồi kìa cái hai con, ba bốn con bên kia nữa dạ, dạ, không được nữa ừ. này mà lưới mới thì có khi chẳng triệt Thật. luôn nhưng đây nó rách thế tua ừ. lưới mới cá to chơi trong vài lỗ mấy sợi cá to lắm lưới to to cũng sợ dính dầm xanh họng nước cao vừa cứ kéo là thấy có à, cái đợt dầm xanh ấy nó thải hết xuống đây rồi mấy con dầm vâng. xanh to này vâng con đến hơn ba cân ừ. con nào không lọt lấy bởi vì dính cái này nó ấy lắm ừ. nó bị đau thì... cắm vào vây này thì chịu ừ khổ thoát lắm cho vào nồi thôi <laughs> này mà nó gỡ này nó gật ra đây, ừ, hỏng ấy hỏng hết cá đây con dính nó còn tròn như này thì... Đấy. con bằng này ờ, ra nó không bị sao được mà ui chỗ này dính con gì mà kéo ra à kia kia một đống kìa ờ, một chùm kìa ba con. ui ba con ui, chưa con to to kìa toàn chui nhỉ chui Chui này. Chui này nướng ăn thì ấy lắm. Đó. Có. Ô à, thôi. Toàn ờ, đấy toàn ngoài đây hiện rồi. Không con bằng này nướng là đồ. Nướng làm ăn như hôm trước thôi, cuốn lá. Đấy nướng cuốn lá. Ừ. Ui, còn này còn này. Ui, ui. Thật vâng, trôi thôi thôi đi suối có một đợt nó cũng dính như thế này <laughs> ui ừ, ừ, gỡ mệt gỡ cá con đấy nhở đi suối gỡ cá con người bé nó ừ. quý ừ. mẹ được con nào quý con đấy nó ao, ao thì <laughs> nó có rơi xuống thì nó vẫn ở ao mình <laughs> mẹ nó mà nhảy đi con nào là tiếc lắm ấy ở suối để cái biển mê để xe à. xấu quá không đọc được sao em em nhung à em em nhung à xe dạ. à. vâng. xem nhung <laughs> quân đến pin nhung long bóc sao hồn lái ông nó này vài nó này không không vào trong này Nó không vào được đâu lùi đố. lại để uh, đố ở ngoài kia ngoài ấy đố chú ơi cái này còn được rồi quá à? thế thôi xí xui thả ừ. xí được bao nhiêu ăn bao nhiêu cần này cũng nhiều Ủa, nhiều ừ. ăn hết à ôi giời ba cân mẹ hai cân thả chết đấy ôi không chết được đâu nó hỏng đi không đi với cái con đấy vào đi hết rồi được hết rồi À, 27 tháng 7 à? Ừ. Nhung, em Nhung 27 tháng 7 à, 27 tháng 2 27 tháng 7 này Mình là thế Mẹ con tặng cô này Mẹ tâm lý thế ừ. Tặng hoa ừ. Em này lấy ao ao ký tô luôn chị nè. Nhiều cá thế. Cá không Nên. to chia cho anh em mình mấy con. Ờ, không ăn à? Hả? Không ăn. Họ về chia cho họ mấy mấy con. Ừ. dù cái giết Cô kia đâu Anh em không ăn lại chia cho mỗi người ít Ừ Không ăn Ngoài thị trấn đi ra dạ, Hùng kính thế Tưởng ra ngờ ấy ngoài thị trấn với Covid là trong anh em biết vì sao lý do thời gian vừa rồi anh em đã thực ít ra kênh video không vì đây này chính ra vì cái vườn ao chuồng của chúng tôi đây này vừa rồi dịch giã rất là nhiều nên chúng tôi cũng rút về không được đi nhiều Đấy. để làm cái lán cái ao để xây dựng là nuôi cá với lại làm những cái video quanh quanh đây thôi chứ còn thực ra dịch giã không đi được đi được nhiều đợt tới sẽ cố gắng à, xong xuôi cái này là ra video đều cho tất cả ờ, chị em xem quay những cái, cái cuộc sống rất là đời thường thôi à, cũng không phải là ờ, giật uh, kịch bản hay cái gì đâu này chúng tôi đang ờ, làm đây này cái view rất đẹp ừ. cái uh, cái ao này là bây giờ anh kè hết à ờ mình thì kè hết cái này xong rồi trồng hoa có một dàn hoa anh đào rồi nhá bây giờ vẫn còn nở kìa dàn hoa anh đào vẫn còn nở đây một loạt đây xong rồi mình sẽ kè hết này là trồng xung quanh hoa hoa xung quanh rồi đây để làm cái điểm để anh em mình tụ tập ngồi với lại là uh, chia sẻ với nhau những cái gì đấy mà hôm nào có dịp thì đón các bạn ở Mộc Châu đúng không em mời các bạn lên đây thăm khu của anh em dã thực đây là, là, là cái chỗ để anh em dã thực sau ừ, những cái chuyến đi mệt mỏi về đây thư giãn hẹn gặp lại anh em nhé xin chào anh em xin chào cảm ơn anh nhé à, ờ, anh em mình bây giờ đi tham quan một vòng xung quanh ờ, khu uh, vườn ao chuồng của anh Hiền Ờ, đang ờ, sửa sang lại thì ờ, hôm nay các bác thợ cũng đang <laughs> làm cũng đang làm được, được cái này được 1 phần ba ao rồi chỉ chỉ xây này lên lông kè xong trồng hoa tinh Đây, còn anh em kia thì đang tháo lưới tí nữa sẽ bắt cá lên Ờ, làm vài món để ờ, cũng gọi là chào mừng anh em dã ờ, thực làm lại kênh thứ hai là từ tết đến giờ anh em tôi cũng, chưa được gặp nhau nên là thôi hôm nay thì dịch thì dịch những anh em cũng 3 ngày tết một lần rồi nên là chắc cũng không sao rồi, vâng, xin chào các bạn nhé các bạn nào có dịp đến ờ, thăm Mục Châu thì vào ờ, trang trại của ờ, nhà anh Hiền anh Hiền thì cũng có làm cái ấy, lý do là anh em dã thực cũng lâu ra video là anh Hiền phải tập trung làm cái trang trại rồi làm một cái quán nho nhỏ một khu ao này để ai bạn bè ai khách thì đạt thì gọi thì anh cũng làm đồ ăn làm đồ ăn và chế biến đồ ăn phục vụ các bạn các bạn nào đến Mộc Châu thì à, vào đây ủng hộ à, anh em chúng tôi anh em đã thực nha cảm ơn Liêu nhá